xin lỗi, một ghép cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 15 51 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Con 15 anh em nhé. 15 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ. Cầu kèo là có thật 100% phải không anh em? Và tương tự như vậy thì tôi cũng sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo vào ngày mai. Tôi cũng sẽ đi lấy ngày 16 tháng 1 năm 2022 để anh em tham khảo bia hơi xà đá đây ạ. Tôi sẽ lấy giải đặc biệt này. Tôi bắt con 5 này anh em nhé. Kết hợp với giải 3.1. Tôi bắt con 6 này. Rất đẹp phải không anh em? 5 ghép cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 5665 phải không ạ?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 87 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 20 tháng 1, 7 ghép cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 7997 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá. Con 79 97 để anh em tham khảo anh em nhé. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Và dàn đề tôi bắt cho anh em tham khảo vào ngày mai là con 3 83 6 86 4 94 8 98 và một con duy nhất tôi sẽ chốt cho anh em là 7 97 anh em ạ. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Và chạm đề là chạm